đăng ký lần đầu năm 2008 đã lên form mới rồi quý vị nhá Đấy, sản xuất cuối 2007 đăng ký lần đầu năm 2008 đã lên form mới rồi màu phấn hồng cũng là một trong những cái màu đẹp nhất của cái dòng Ford Everest này và cũng là cái màu được rất nhiều người yêu thích và ngày hôm nay thì cái sản phẩm này chúng tôi đang được giới thiệu đến cho quý khách hàng nhân dịp uh,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 đã được khẳng định rất nhiều năm trên thị trường Việt Nam và được rất nhiều người Việt tiên dùng. Với cái sản phẩm này chúng ta đi chạy dịch vụ cũng được và chúng ta đi à, sử dụng gia đình cũng được và chúng ta sử dụng chiếc xe này để đi hội họp, làm ăn, công trường, công trình đều rất là phù hợp nhá quý vị nhá. Gầm cao, đấy, nội thất rộng rãi và rất tiết kiệm nhiên liệu. Và bây giờ sẽ là một vòng quay xe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 và quý vị và các bạn à, hãy nhanh tay chiếc máy cho tôi để sở hữu chiếc xe này Đấy. Nhân dịp à, đón năm mới chúng ta sử dụng chiếc xe này để đi thăm bà con, bạn bè, anh em, lối xóm Đi lễ hội đền chùa, cầu may Đấy, Rất là hợp lý và phù hợp, tiết kiệm nhiên liệu quý vị Một chiếc xe mà chúng tôi đã cam kết với quý khách là zin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 for Everest này chúng ta thấy là cái mặt cabo của nó còn rất là căng luôn sơn rất là bóng còn đang in hình các cái à, vật cả xung quanh luôn và nó còn rất là khớp khít luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị à, bạc màu Đấy. và à, không có dấu hiệu gì của sự cong vênh quý vị nhá Đấy, nó còn rất là khớp khít và cái đèn pha phía trước bên phụ đây quý vị cũng còn rất là trong luôn vẫn là đèn zin theo xe từ đầu luôn quý vị nhá Đấy là Ờ, cái mặt ga lăng của chiếc xe này à, đã lên form mới rồi quý vị nhìn được cái thiết kế đẹp hơn rất là nhiều luôn và chính giữa là cái biểu hiện xe Ford một thương hiệu ô tô đến từ Mỹ quý vị nhá tên tư nhân chính chủ và chúng tôi cũng mua của chính chủ luôn quý vị đấy và đây là cái đèn pha phía trước bên lái đây quý vị đấy cái đèn này thì vừa bị hấp hơi một chút thôi nhưng chúng tôi đã xử lý ngay cho quý khách luôn nhá vẫn là đèn zin theo xe và còn khá mới luôn quý vị nhá chỉ bị hấp hơi một chút thôi và cái ba đờ sốc phía trước đây quý vị chúng ta thấy rằng là không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ và cũng không, có dấu hiệu gì của sự đắp ma tít nhiều và nó còn rất là khớp khít so với cái đèn pha phía trước và cái mặt ga lăng quý vị nhá đấy thân vỏ thì căng đét luôn đấy, tôi quay thật gần để quý vị và các bạn chiêm ngưỡng cái sản phẩm này sau đó ta đưa ra cái quyết định mua xe của mình thật chính xác và mỗi một cái video giới thiệu xe của chúng tôi thì nó thường dài từ 20 cho đến 30 phút Đấy, cũng rất là mong quý khách hàng chúng ta dành thời gian theo dõi các cái sản phẩm của chúng tôi để có kỹ như vậy thì chúng ta mới đưa ra cái quyết định mua xe của mình thật chính xác và cũng là đỡ mất công mất thời gian cho quý khách hàng ở xa bây giờ đã cận tết rồi cho nên chúng ta có rất nhiều việc phải làm quý vị Đấy, và sau khi xem video này chúng ta có thể đánh giá được đến trên 90% chất lượng của chiếc xe này rồi quý vị nhá Đấy, bây giờ sẽ là giới thiệu cho quý khách cái khoang lốp phía trước đây cái khoang lỗ của nó đây chúng ta thấy vẫn còn xanh lét luôn quý vị nhá đây ốc vẫn còn vàng ươm kìa tem của nhà sản xuất vẫn còn zin kìa đấy các cái đầu sắt xi kìa các cái lỗ bấm vẫn tròn xoe vuông đét nhá quý vị nhá đây đấy sắt xi của nó vẫn còn xanh lét vuông đét cái lốp này còn tương đối dày với cái lốp này chúng ta đi 2 năm nữa chúng ta chưa phải nghĩ đến việc phải thay lốp và đấy thương hiệu Bridgestone của Nhật luôn một hãng à, lốp xe nổi tiếng của Nhật Bản Đấy, và cái mặt la răng của nó đây cũng còn khá là sáng nhá Không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị uh, nứt vỡ gì đâu quý vị Đấy, đã được dán cái bộ tem thể thao rồi nhìn nó tạo uh, dáng cho chiếc xe này đẹp hơn rất là nhiều luôn Đấy, Đấy thân vỏ thì càng đét quý vị Đấy và bây giờ đây cái khoang lốp phía sau đây Đấy chúng ta thấy cái sắt xi của nó đây Đây kể cả cái gót khoang lốp tôi đang chỉ tay đấy quý vị Không có dấu hiệu gì của sự mọt mục nhá Hay bị cắt vá gì đâu quý vị nhá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 xung quanh xe rồi quý vị nhá chúng ta mua sản phẩm này chúng ta không phải đầu tư thêm bất kỳ một hạng mục nào khác đây chúng ta nhìn cái gót khoang lốp tôi đang chỉ tay này không có dấu hiệu gì của sự mọt mục hay là bị cắt vá gì đâu quý vị nhá đây sắt xì của nó đây còn sáng quắc luôn nhá đây đấy chúng ta thấy rằng là không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu và cái lốp này cũng còn khá dày với cái lốp này chúng ta đi cũng phải hai năm nữa và nó cũng đến từ thương hiệu Bridgestone đây các con ốc này chúng ta nhìn thấy này vẫn còn sơn dấu luôn đấy cái mặt la răng của nó đây còn khá sáng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 đấy, Rất là kỹ cho quý khách hàng rồi đấy Đấy có như thế nào chúng tôi miêu tả đúng như vậy nhé Không thêm bớt quý vị nhá Với cái sản phẩm này chúng tôi cam kết là máy cực ngon luôn Đấy. Máy cực ngon không có hơi thừa Không đổ dầu một chút nào đâu quý vị nhá Máy chạy rất là bốc luôn Đi rất là chắc chắn Không có dơ dão gì đâu quý vị Mua về sử dụng luôn Đi du xuân đón Tết luôn quý vị Và bây giờ xin phép quý khách hàng đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này Đây cái mặt táp lô của nó đây quý vị chúng ta thấy còn rất là tươi luôn đã được chủ nhân người ta độ ờ, màn hình camera lùi đầy đủ hết rồi quý vị nhá đấy đây cái mặt táp lô của nó đây đây chúng ta nhìn thấy cái mặt vô lăng của nó đây chúng ta thấy là cũng còn rất là đẹp luôn quý vị nhá đấy không bị uh, ờ, mòn mờ một chút nào luôn quý vị đấy hàng ghế thứ nhất đây vẫn là ghế nỉ theo xe từ đầu quý vị nhá và còn khá sáng luôn đấy, với cái nội thất này thì tôi vừa mới giặt xong Đấy, chỉ để vài hôm nữa nó khô thì nó sẽ sáng và đẹp hơn rất là nhiều luôn quý vị Đấy, không bị rách vá gì đâu quý vị nội thất nỉ theo xe nhá quý vị nhá cái táp lô của nó đây Đấy, rất là đẹp luôn cái táp bi cửa đây còn sáng trưng luôn đây này chúng ta nhìn thấy là các cái uh, phím bấm lên xuống kính còn rõ ràng các cái mặt uh, tay cầm này đây chúng ta thấy sơn vẫn là sơn zin mà nó còn sáng như thế này những cái xe khác là bạc hết rồi quý vị nhá Đấy, chúng ta nhìn thấy cái, cái ờ, phần nhựa phía trên này chưa còn rất là sần không bị à, mòn mờ bóng một chút nào đâu kể cả cái phần nhựa màu kem phía dưới này đây chúng ta nhìn thấy nó cũng còn rất là sáng như thế này kia mà các cái tay mở cửa đây không bị xuống màu sơn hay là không bị mòn mờ bóng một chút nào luôn quý vị nhá đấy và keo chỉ của nó đây không mất một phân cam kết với quý khách hàng là chiếc xe này không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị nhá các con ốc này chưa một lần mở đây đấy và kể cả phần phía dưới này đây nơi hay tiếp xúc với nước đây chúng ta thấy rằng là nó cũng không có bị mất một phân nào nhá các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá chưa một lần động chạm cờ lê mở lết các con ốc này cũng vậy Đấy, hai tư khí cho hàng ghế phía trước quý vị Đấy. khoang ngồi thì cực kỳ là rộng rãi trần của nó đây đã được bọc ni lông nhưng bên trong là một đây chúng ta nhìn này đấy các cái chắn nắng của nó vẫn còn vàng ươm sạch sẽ đẹp đẽ như thế này cơ mà đấy trong bên trong là một lớp nỉ vẫn còn mới tinh từ mới luôn nhé chiếc xe này là trần người ta bọc từ mới cho nên là trần của nó còn mới tinh đấy cực mới luôn đây cái hàng ghế thứ hai đây cũng là ghế nỉ theo xe từ đầu đặc biệt nữa là ngồi thì rất là rộng rãi luôn chấp hết tất cả các loại xe 7 chỗ khác quý vị nhá đấy về đấy đây cái tắp đi cửa phía sau đây các cái phím bấm lên xuống kính đây nó còn sáng như thế này đấy cái phần nhựa phía trên đây cái phần nhựa màu kem phía dưới đây cũng rất là sáng không bị xước xác hay là xuống màu sơn đâu quý vị nhá đấy và đây cái keo chỉ của cánh sau bên phụ đây quý vị cũng zin đét luôn 100% nhá Đây đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị Không mất một phân nào đâu quý vị Đấy kể cả phần phía dưới là đây Đấy chúng thấy nó còn tươi rồi rói như thế này cơ mà Những chiếc xe khác là đây Đấy các cái khoang lốp đây Gót khoang lốp đây không bị mòn mờ hay mọt mục cắt vá một chút nào luôn quý vị Đấy và chúng tôi đang giới thiệu cái phần nội thất của chiếc xe này cho quý khách nhá Bây giờ thì tôi chuyển máy quay sang cái phía bên lái đây quý vị Đây chúng ta thấy là cái vô lăng của nó đẹp như thế này cơ mà không bị mòn mờ không bị mất màu sơn đây các cái phím bấm lên xuống kính này còn sáng rõ như thế này kể cả là cái phần nhựa phía trên đây đấy không bị bóng nha quý vị nhá đây đấy. cái tắp bị cửa của nó đây keo chỉ của nó đây không mất một phân keo sợi chỉ nào đây các cái tem của nhà sản xuất các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá đây đấy keo chỉ của nó đây kể cả cái phần phía dưới này đây hay tiếp xúc với nước đây đấy các cái chốt cửa đây các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá chưa một lần động chạm cờ lên mà lết đâu quý vị đấy rất là sáng đấy, nội thất đây hàng ghế thứ hai đây cái tắp đi cửa đây đấy, chúng ta thấy còn sáng đẹp như thế này đây cái phần nhựa phía trên đây quý vị keo chỉ của cánh sau bên lái đây quý vị cũng không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị đấy đây đấy, phần nhựa của nó còn sáng còn mới như thế này cơ mà kể cả cái phần keo chỉ phía dưới này nó hay tiếp xúc với nước nó hay bị mọt lắm quý vị nhá nhưng mà chiếc xe này thì còn rất đẹp luôn không bị mọt mục một chút nào luôn đấy cái cốp sau đây quý vị đây chúng ta nhìn cái cốp sau thì chúng ta cũng mới thấy được độ mới của nó như thế nào những cái cốp sau này người ta hay chở hàng nó hay bị xước xác lắm nhưng chiếc xe này thì không nhá quý vị nhá vẫn còn sáng còn mới như thế này cơ mà ấy keo chỉ đây không mất một phân nào đâu ấy keo chỉ đấy dịp nét là đẹp luôn đây ấy kể cả phần phía dưới này đây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 linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ và bây giờ trước khi đi vào phần động cơ thì tôi xin phép quý khách hàng được nổ máy đấy cái mặt tablo của nó nó còn đẹp và cái mặt vô lăng của nó còn đẹp như này cái mặt phím còi có tích hợp túi khí này đấy màn hình cam lùi đầy đủ hết đấy cái tắp bi cửa đây còn sáng mới như thế này đúng không kể cả là cái tắp bi cửa lái đây đấy cũng còn sáng đẹp như thế đấy và cái đồng hồ tua máy của nó thì nó chỉ nằm trong khoảng từ à, đây 8 đến 900 vòng trên một phút thôi và bây giờ thì đến cái khoang máy máy đang nổ quý vị nhá máy nổ rất là êm luôn đấy và đây máy nổ đây máy nổ cực ngon đi cực bốc nhá đấy và chúng tôi cam kết với quý khách là à, không có một chút hơi thừa hay là không bị đổ dầu nhá quý vị nhá đây tôi mở cho quý khách hàng xem luôn đấy máy đang nổ đây đây đấy chúng ta thấy không có một chút hơi thừa và không bị đổ dầu một chút nào đâu quý vị nhá đấy phải nói là một chiếc xe còn rất là chất luôn đấy, rất là căng đây răng của nó đây quý vị đây đinh tán đây đây đinh tán đây đấy các lỗ bấm vẫn còn vuông nét tròn xe đây quý vị nhá đây còn tròn xe đây quý vị đấy còn tròn xe đây tinh tán đây quý vị đấy keo chỉ của cái cabo phía trước đây quý vị đấy không mất một phân nào đâu đây các lỗ bấm vẫn còn tròn xe đây tinh tán đây quý vị nhá đấy tinh tán đây tinh tán đây không bị mất một phân keo sợi chỉ không bị đâm đụng ở chỗ nào luôn đây đấy keo chỉ của nó đây quý vị nhá đấy hai bên má của nó đây đấy không có một chút ma tít nào đâu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 nỉ từ mấy tinh luôn hàng ghế thứ nhất đây cũng còn khá sáng luôn tắp bị cửa đây quý vị nhá đấy, sáng trưng luôn đấy, keo chỉ đây thì không mất một phân keo sợi chỉ nào rồi đấy là cái cam kết của chúng tôi quý vị nhá đấy cái cánh sau đây hàng ghế thứ hai đây quý vị nhá cũng còn khá sáng luôn cái tắp đi cửa của cánh sau bên phụ đây sáng keo chỉ đây quý vị không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu đấy kể cả phần phía dưới này luôn rất là hợp lý luôn Đấy, cua lốp cua liếc còn nguyên luôn quý vị nhá Đấy, không bị mọt mục một chút nào luôn quý vị đấy đấy, đấy chúng ta thấy chưa cái tắp đi, đi cửa bên lái đây đấy keo chỉ của nó đây không mất một phân nào đâu quý vị đấy cánh sau đây đấy sáng trưng chưa quá là sáng luôn keo chỉ đây không mất một phân nào đâu quý vị đấy vâng quý vị và các bạn thân mến chúng tôi đã giới thiệu xong